Chúng ta cùng nhau vào ví dụ số 1. À, trên ba tia UX, U, U, vuông góc với nhau từng đôi một. Lần lượt lấy các điểm ABC sao cho OA bằng A, OB bằng B và OC bằng C. À, giả sử điểm A cố định, còn BC luôn thay đổi nhưng luôn thỏa mãn OA bằng OB cộng OC. Thể tích của khối tứ diện OABC lớn nhất là bài toán cho chúng ta mới kết quả. À, bài toán này thì chúng ta cũng không cần vẽ hình. Vì ở đây là loại OABC đúng không? Nó lại là tứ diện vuông đúng không? Thì ờ, thể tích của OABC thì có vuông góc với nhau tương đương một OA OB OC vuông góc với nhau tương đương một thì thể tích sẽ bằng 1 phần 6 OA nhân OB nhân với này OC được chưa nào? À thế thì ờ, bằng 1 phần 6 này OA OB OC là ABC đi. Rồi bây giờ chúng ta cần phải tìm thể tích của khối tứ diện OABC đó thì bây giờ em phải dùng bất đẳng thức thôi đúng không à, ta luôn ờ, ta sử dụng cái dữ kiện này A cố định còn BC thay đổi nhưng luôn thỏa mãn OA thì bằng OB cộng OC có nghĩa là A thì bằng B cộng C Đấy, thì ta sẽ dùng bất đẳng thức nhé yeah. em em chú ý cái này này nhắc này này x nhân y này thì nhỏ hơn bằng x cộng y trên 2 tất cả bình phương cho nhau đây là bất đẳng thức amgm Đấy. và dấu bằng đẳng thức xảy ra khi mà chỉ khi x bằng y của siêu hàng số thì bây giờ ta thấy này đây là a đây là x y này đúng không thì để một phần 6 này a này b nhân c b nhân c sẽ nhỏ hơn bằng b cộng c trên 2 tất cả bình phương thì cái này bằng ta viết luôn nhá viết nhỏ hơn đồng bằng luôn nhá không tách ra nữa là b nhân c thì nhỏ hơn bằng này b cộng c trên 2 tất cả phương các bạn hiểu chưa nào đấy mà b cộng c này bằng a bài toán cho như vậy là a bình phương đúng không a bình phương trên 4 thì cái này nó sẽ bằng à, 1 phần 24 A mũ 3. Rồi. Đúng chưa nào? Là A mũ 3 này, A mũ 2 nhân A mũ 1 và A mũ 3 là 4, 4, 6, 24. Như vậy thể tích đạt giá trị lớn nhất khi nó bằng um, 1 phần 2, 4 A mũ 3. Đấy. Về max bằng 1 phần 24, có nghĩa là A mũ 3 trên 24. Được chưa? Đẳng thức xảy ra cái này là mình ờ, chú ý chỗ này thôi nhá nhắc lại cái này cho một